Chào anh động vật à, có hại ăn bao nhiêu ngô của mình này một em đây các bạn chào các bạn chào mừng à, các bạn quay trở lại kênh nhầm thực và cuộc sống mình các bạn nhìn thấy cái chỗ này mình trồng ngô các bạn mà chuột nó móc hết những cái hạt ngô lên nó ăn ở cái lỗ chỗ này ngô chôn ở bên dưới đất nó vẫn móc được lên đây <coughs> rất là nhiều chuột mà chuột nó ăn ờ, cái chỗ ngô mình trồng hầu như là nó ăn khắp chỗ này có này nó móc dưới đất móc lên để nó ăn cái hạt Đây những cái chỗ này mình à, cầm lên cho bạn xem nó tách lấy hạt nó ăn những cái hang cái hố thì đây cái này nó nảy mầm lên rồi và nó vẫn cắn được gây rất là nhiều cái thiệt hại về kinh tế sản xuất chỗ này nó cắn Đấy, chính vì vậy thì uh, mình sẽ phải à, dùng bẫy chuột đánh chuột để hạn chế để cho nó không còn à, gây hại cho cái à, lương thực thực phẩm cho nông nghiệp sản xuất của mình đấy nhé các bạn nhé à, bẫy chuột thì mình sẽ dùng cái bẫy bán nguyệt và tìm những cái hang những chỗ đi lại của chuột để mình đánh ở chỗ này thì các bạn nhìn thấy có một cái hang chuột ở đây và mình sẽ dùng cái thức ăn là khoai khoai lang để làm mồi chuột nó sẽ ăn vào cái khoai lang này và nó sẽ tự sập bẫy đây mình sẽ cắm uh, cái khoai lang vào cái chỗ mồi này và cái dây mình sẽ cột lại để giữ cái bẫy này không bị thất lạc con chuột là nó khỏe nó sẽ dãy ruộng mà sẽ làm mất mất cái bẫy đi vì vậy là cột cái bẫy lại để cho nó giữ cái bẫy này không bị thất lạc bị mất à, tiếp theo là mình à, sẽ kéo ra và mình à, gài cái lẫy à, của, của cái bẫy chuột này vào và đặt vào cái vị trí ở cái gần cái hang chuột à, đây là cái đường à, chuột đi các bạn nhìn thấy à, chỗ cái lối mòn à, chuột nó thường đi qua lại thì nó cái mòn hết cái lối đi đó kinh nghiệm của mình thì đánh vào những cái hang và những cái lối đi của chuột bạn nhìn thấy cái hang hang chuột vừa nãy và cái lối mòn này đây mình sẽ cũng tiếp tục sẽ gài cái bẫy vào đây Đấy, mấy vào đây và chuột nó sẽ ra, gian nó sẽ, sẽ sẽ dính vào cái bẫy của mình Đấy, tiếp tục là chỗ này cũng là một cái hang chú ngụ ở trong này mình à, cũng phải buộc cột lại cái dây sau đó là gài bẫy uh, chuột là một loài động vật à, có hại các bạn nó gây thiệt hại về nông nghiệp sản xuất mình à, trồng lương thực là nó đục nó ăn nó phá hoại rất là nguy hiểm chính vì vậy mình phải cần phải loại bỏ đi chuột để không còn à, làm hại cho lương thực nông nghiệp của mình nữa chỗ này mình đặt cái bệnh mình đánh chuột xong à, từ qua chập tối các bạn bây giờ khoảng 8 à, giờ tối là đây cái bẫy này là dính à, một con này bạn bạn nhìn thấy Đấy. động vật uh, có hại ăn bao nhiêu ngô của mình này một em đây các bạn Đấy. bây giờ mình uh, sẽ lấy con chuột ra mình sẽ đánh lại ừ, thôi mình sẽ đánh lại đúng vị trí này bỏ chuột này ra các bạn mồi này nó vẫn còn nguyên đấy các bạn nhé thì mình sẽ tiếp tục mình ờ, sẽ đánh lại chỗ này và chờ sáng mai mình sẽ đi thăm bẫy một lần nữa trời khá lạnh cái này nó hơi rồi hơi khó một chút bạn phải cẩn thận nhé không là nó kẹp vào tay nó nguy hiểm gây tính à, sát thương rất là cao rồi mình để vấn đề ở vị trí này rồi đây là thành quả đây các bạn rồi tiếp tục mình đi xem những cái bẫy khác nhé ở đây mình là đặt cái bẫy đây thì nó chưa ăn các bạn đấy, vẫn còn mồi vẫn còn bẫy nguyên mình à, tổng cộng mình đặt 6 cái bẫy cơ vừa nãy là hai chiếc bẫy rồi bây giờ chiếc bẫy thứ ba thì nó đã ăn hết mồi rồi các bạn và nó cắn đứt cả dây luôn bẫy này thì mình sẽ phải đánh lại cái bẫy này thôi mình sẽ lấy mồi ra mình đánh mình sẽ lấy cái mồi khoai này mình làm mồi vì nó ăn nó mất mồi đúng không ạ nhưng mà không được con này chắc là nó ra được cho nên là nó thoát đây mất cả mồi và mất cả <coughs> ngọn này luôn giờ bây giờ mình sẽ lên lại ngọn lên lại cạm này và mình sẽ đánh vào cái vị trí bên kia và mình sẽ đặt về vị trí này đêm 8 à, giờ đêm là chuột nó đã sập bẫy rồi chiếc bẫy này chiếc bẫy thứ tư các bạn thì nó chưa sập nó còn nguyên đây chiếc bẫy này thứ năm các bạn dính một con chuột đây đấy trời nó đây là dính con chuột đây các bạn con này nó dính vào đuôi đấy mình sẽ gỡ nó ra và đánh tiếp đây con chuột này con này con thứ hai này các bạn tiếp tục đánh vào cái vị trí này à, chiếc bẫy này à, thứ sáu đấy các bạn mình đặt sáu cái bẫy đây con chuột này dính đây sáu 6 bẫy thì được à, ba con chuột nha các bạn nhé còn này ba bẫy thì nó sập với lại cái sập cái không được ấy. nó ăn ngô hại cây nhà mình mình gỡ nó ra và sẽ, sẽ tiếp tục đánh tiếp vậy chuột này sau khi cưới ờ, chuột ra mình lại tiếp tục ờ, gài bẫy và đánh bẫy thôi mình lại tiếp tục đặt vào những cái vị trí mà đường nó đi các bạn cái hang cái hộ mình ờ, đã bảo vệ được cái ruộng ngô nhà mình các bạn cái nương ngô mình trồng bây giờ nó lên rất là đẹp Đấy, chuột nó cắn phá thì mình uh, loại bỏ chuột và bẫy chuột sau đó thì mình uh, trồng lại và những cái chỗ nào mà chuột ăn mình cấy ghép lại bây giờ lên rất là đẹp rồi Đấy, thôi video này mình xin phép dừng lại nha các bạn nha Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh mình Các bạn chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh mình